đây ờ, anh em nhé, đây là cái ờ, kìm ờ, bấm lan ở đây này mua hết 182.000 nó bao gồm là kìm bấm mạng lan này một cái hộp test và 100 đầu bấm tôi sẽ mở ra cho anh em xem hôm nay thì là quên mất là cái cái cái kìm bấm cho nên là phải mua lại đấy anh em được 100 cái à, hạt mạng được bấm này cái bộ tét lan đây nhá à chà, cũng nghe thấy xịn sò phết đấy mua này cái này anh người ta đặt thử rồi sao ấy. thấy à, xé ra Đấy, mua này tiện phết nó vừa có kìm bấm vừa cái à, vừa có cái dùng để test lan này đây nha nha anh muốn test lan thì đây một cái đầu bên này đó anh em cắm cái dây, dây lan vào đây đây cổng lan này Cậu. xong anh em ờ, bấm on lên nó sẽ nháy đèn rồi nhá sáu bảy tám này một này hai này ba này bốn này năm này sáu bảy tám ở đây là có 8 sợi Ví dụ như anh em bấm 4 sợi thì nó sẽ nháy là 1, 2, 3 và 6 thôi. Đấy. Với cái giá 182.000 này thì anh em mua cái bộ này cũng rất là ok. Đây, cái kìm của chúng ta đây. Mới đét luôn. Đấy. Thử bấm luôn cho anh em xem nhé. đây anh em cho vào đây quay này tước cái vỏ bấm đúng chuẩn đây là theo dạng chuẩn B đây nhá đây chuẩn B này bấm theo dạng chuẩn B này đầu tiên là sợi cao này tiếp theo đến uh, ờ, xanh dương này đến xanh lá này đến uh, nâu này mình sẽ theo chiều này từ sọc xong đến không sọc này sọc xanh lá này dương này sọc dương này xanh lá này sọc nâu Đấy. ơi khe này nó có cái khe cắt Đấy từng thử, thử luôn cái hạt mặn này em nhét vào đậy vào xong em ờ, đưa vào cái khe kìm này thôi bấm vào đấy xong em ok đấy xong em anh em dùng cái bộ này để test này test lại xem nó đủ 8 đèn là được 6 7 8 này 1 2 3 4 5 6 7 8 đấy một cái bộ này rất 182.000 rất đáng để mua anh em nhé anh em nào muốn mua thì anh em ờ, ở trong phần mô tả của video ấy là nó có có cái đường đường dẫn mua cái hàng của cái con này thì anh em à, kích vào cái link đấy để anh em à, mua hàng à, ok đây là một cái à, hạt mạng đã bấm rồi nha đây là bấm 4 sợi 1 2 3 6 Thực ra là anh em nối bằng tay luôn alo vâng à vâng vâng vâng tí nữa em về em vâng em về em qua em ngon cho đây là cái đoạn uh, đoạn dây lan đã bấm hai đầu rồi nhưng mà bây giờ lại cần dùng hai cái dây này một dây lại thành hai dây cho nên bắt bắt buộc là bây giờ là phải uh, nối bằng tay bởi vì hôm nay quên cầm cái kìm bấm mạng đi xoắn như là sau này nặng Lúc trước là ở đây là 20 mét anh em Bây giờ cắt ra là mỗi bên là 10 mét Đây anh em lưu ý cái bấm cái sợi này 1 2 3 8 1 2 3 6 này chắc là cái dây xanh này nó bị hỏng rồi